lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa người thương nay rồi người hết thương tôi người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời có được gì đâu người càng níu kê ghéo càng xui khiến thêm u sầu thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi để tôi không cười đừng cay đắng trên bờ môi đường tình ta đi là để vào biệt ly đây biết rồi đây tôi sẽ đi về đâu nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa người thương ai rồi người hết thương tôi người đâu biết rằng lòng này tan nát tới đầu người càng níu kê gáo càng xui khiến thêm u sầu chỉ thôi tôi đành giải thoát cho tôi để tôi không cười đừng cay đắng trên bờ môi đường tình ta đi là đi vào biệt ly một chiều rừng gió lồng một chiều rừng chiếu chuyện bên màu con người về với cả vui mơ thì cùng đôi cánh trắng đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có không ganh ghét thân thù chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người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 挂掉。 thăm tôi tình xưa bàn cũ gặp nhau đêm mấy mưa rơi tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút giây trôi qua mất rồi này cây cổ vĩ bên đường che nắng ban trưa này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ mãi trường ngày âu thơ và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa like mình nhá ok mọi người nhá nhớ subscribe kênh nhá mấy bạn nhớ subscribe